đệ tử quy à, đệ tử quy thánh nhân à, đệ tử quy phép người đệ tử phép người con thánh nhân dạy hiếu đễ trước kế cẩn tín yêu bình đẳng gần người nhân có dư sức thì học văn hai ở nhà phải hiếu cha mẹ gọi trả lời ờ, ngay cha mẹ bảo chớ làm biếng cha mẹ dạy phải kính nghe cha mẹ trách phải thừa nhận ba đông phải ấm hạ phải mát sáng phải thăm tối phải viếng đi phải thưa về phải trình ở ổn định nghề không đổi 4. <coughs> Việc tuy nhỏ chớ tự làm, nếu tự làm thiếu đạo con, vật tuy nhỏ chớ cất riêng, nếu cất riêng cha mẹ buồn. 5. Cha mẹ thích, dốc lòng làm, cha mẹ ghét, cẩn thận bỏ thân tổn thương cha mẹ lo đức tổn thương cha mẹ tủi cha mẹ thương hiếu đâu khó cha mẹ ghét hiếu mới tốt 6. Cha mẹ lỗi khuyên thay đổi mặt ta vui lời ta dịu uh, dịu uh, khuyên không nghe vui can tiếp dùng khóc khuyên đánh không giận 7. Cha mẹ bệnh lếm thuốc trước ngày đêm hầu không rời giường tang ba năm thường thương nhớ chỗ ở đỗi không rượu thịt tang đủ lễ cúng hết nòng việc người chết như người sống 8 anh thương em, em kính anh, anh em thuận, hiếu trong đó, tiền của nhẹ, oán nào xanh, lời nhường nhịn, tức giận mất. 9. Hoặc ăn uống hoặc đi đứng, người lớn trước, người nhỏ sau, lớn gọi người, liền gọi thay, người không có, mình làm thay. 10. Ờ, gọi người lớn chớ gọi tên Gọi người lớn chớ gọi tên Với người lớn chớ khoe tài Gặp trên đường nhanh đến chào Người không lói kính nuôi đứng Phải xuống ngựa, phải xuống xe Đợi người đi hơn trăm bước à, 11 Người lớn đứng, nhỏ chớ ngồi Người lớn ngồi, cho phép ngồi Người lớn ngồi, cho phép ngồi Trước người lớn phải nói nhỏ Nhỏ không nghe, không phải phép Đến phải nhanh, nuôi phải chậm Khi hỏi đáp, mắt nhìn thẳng 12. Việc chú bác như việc cha, việc anh họ như anh ruột 13. Sáng dậy sớm, tối ngủ trễ, lúc chưa già, quý thời gian Sáng rửa mặt, phải đánh răng, tiểu tiện xong, rửa tay sạch 14. Mũ phải ngay, lút ờ, mũ, mũ phải ngay, lút phải gài Vớ và giày mang chỉnh tề, lón quần áo để cố định Chớ để bừa, tránh dơ bẩn 15. Áo quý sạch, không quý đắt, hợp thân phận, hợp gia đình Với ăn uống, chớ kém chọn, ăn vừa đủ, chớ có lo Tuổi còn nhỏ, chớ uống rượu, uống say rồi rất là xấu 16. Đi thong thả, đứng ngay thẳng, chào cúi sâu, lại cung kính chớ đạp thềm không đứng nghiêng chớ ngồi giang không rung đùi 17 chén rèm cửa chớ ra tiếng dĩa kẹo rộng chớ đụng góc cầm phật rỗng như phật đầy và phòng trống như có người chớ làm vội vội sai nhiều không sợ khó chớ qua loa lời ồn náo không đến gần việc không đáng tiếc chớ hỏi 17 sắp vào cửa hỏi có ai sắp vào nhà cất ờ, sắp vào cửa hỏi có ai sắp vào nhà cất lớn tiếng người hỏi ai nên nói tên nói ta tôi không rõ ràng dùng đồ dùng đồ người cần hỏi rõ nếu không hỏi tức là trộm mượn đồ người trả đúng hẹn sau có cần mượn không khó 19 Phàm Phàm nói ra tín trước tiên lời dối trá sao nói được nói nhiều lời không bằng ít phải nói thật chớ xảo lịnh lời gian xảo từ bẩn thỉu thói tầm thường phải từ bỏ hai 20 ờ, thấy chưa thấy chưa thật chớ nói bừa biết chưa đúng chớ tuyên truyền việc không tốt chớ dễ nhận nếu dễ nhận tiến nuôi sai hàm nói chuyện nói trọng điểm chớ nói nhanh nói mơ hồ đây nói phải kia nói cuối không liên quan chớ để ý 21 thấy người tốt nên sửa mình dù còn xa cũng dần kịp thấy người xấu tự kiểm điểm có thì sửa không cảnh giác 22 chỉ đức học chỉ tài nghệ không bằng người chỉ được học tài nghệ không bằng người cần phải gắng nếu ăn nếu ăn uống hoặc quần áo à, nếu ăn nếu quần áo hoặc ăn uống nếu quần áo hoặc ăn uống không bằng người không nên buồn 23 nghe lỗi giận nghe khen vui bạn xấu đến bạn hiền đi nghe khen sợ nghe lỗi vui người hiền nương dần gần gũi 24 lỗi vô ý gọi là sai lỗi cố ý gọi là tội biết sửa lỗi không còn nỗi nếu che giấu tội chồng thêm người đều yêu thương che cùng trời ở cùng đất 26 người hạnh cao danh tự cao mọi người trọng không về ngoài người tài lăng tiếng tự cao được người phục chẳng do khoe 27 mình có tài chớ dùng riêng người có tài không chỉ trích không định giàu chớ khinh nghèo chớ ghét cũ không thích mới người không rảnh chớ lão phiền người bất an không quấy nhiễu 28 người có lỗi chớ vạch trần việc riêng người chớ nói truyền Ờ, khen người thiện tức là ừ, tốt người biết được càng tốt hơn khen người ác chính là ác ác cùng cực tai họa đến cùng khuyên thiện cùng lập đức nỗi không ngăn đôi bên sai 29 hãy cho nhận phân biệt rõ cho lên nhiều nhận nên ít sắp cho người trước hỏi mình mình không thích phải ngưng mau ân phải báo oán phải quên báo oán ngắn báo ân dài 30 đối người ở thân đoan tránh tuy đoan tránh lòng độ lượng thế phục người người không phục lý phục người tâm mới phục 31 cùng là người khác tộc loại, thô tục nhiều, nhân từ ít. Đúng người nhân, người kính sợ, nói thẳng lời, không rẻ lịnh. Gần người hiền, tốt vô hạn, đức tiến dần, lỗi ngày giảm, không gần hiền, hại vô cùng, tiểu nhân đến trong việc hư. <coughs> à, 30, à, 32 chỉ ờ, không gắng làm, chỉ học văn, chỉ bề ngoài thành người Lào nếu gắng làm không học văn theo ý mình mù lẽ phải ba ba cách đọc sách có 3 điểm tâm mắt miệng tin đều trọng à, mới đọc đây chớ thích kia đây chưa xong kia chớ đọc thời gian ít cần chăm chỉ công phu đủ đọc liền thông tâm có nghi thì chép lại học hỏi người mong chính xác ba ba à, ba mươi bốn à, ba tư ờ, gian phòng sạch vách tường sạch bàn học sạch bút nghiêng ngay mực mài nghiêng tâm bất uh, tâm tâm bất tránh chữ viết ẩu tâm không ngay xếp sách vở chỗ cố định đọc xem xong trả chỗ cũ uh, tuy có gấp xếp ngay ngắn có sai hư liền tu bổ bỏ sách thánh uh, không sách thánh bỏ không xem che thông minh hư tâm trí chớ tự chê đừng tự bỏ thánh và hiền dần làm được dạ con xin hết ạ 心我的所行。